Alo, vâng xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể anh chị em cũng như là toàn thể các bạn nhé. Và xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em cũng như là toàn thể các bạn đã một lần nữa quay trở lại với kênh soi cầu sổ số miền Bắc của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì à, đồng hồ cũng đã điểm sang đó là 18 giờ 40 phút rồi, buổi chiều tối thứ tư ngày mùng 3 tháng 5 đúng không ạ? Quý anh chị em cũng như là các bạn đã và đang theo dõi video tham khảo soi cầu chốt số dự đoán cho ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023.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 cho nên là anh em mà cảm thấy hữu ích cho tất cả anh em thì hãy vui lòng để lại cho bên mình một lượt like anh em nhé ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là đặc biệt chúng ta về bộ số là 85576 đúng không hôm qua miếng 65 hôm nay miếng 76 này thì hai ngày chúng ta chạm 6 rồi đúng nhỉ hai ngày chạm 6 rồi Đấy. hôm nay thì mình bắt cho tham khảo cho anh em ở trên video à, đề đó là chạm 1 chạm 5 nhưng mà hôm nay về chạm 6 à, chạm 7 Đấy, chạm 6 chạm 7 tâm càng năm thôi đây về tâm càng năm còn à, lô tô của chúng ta thì à, tất cả các đầu số đều nổ rồi nha anh em nhé. Tất cả các đầu số đều nổ đúng không ạ? Nhỉnh hơn một chút thì anh em thấy đầu 6 với 5 chú lô tô này 61, 62, 65 và 67. Riêng con 61 thì nổ hai nháy rồi. Ngoài ra thì đầu 2 có 20, 28 và 29 thì có con 28 nổ hai nháy này. Đầu 1 thì có 12, 13, 12 thì nổ hai nháy nhé. Ngoài ra thì à, đầu 9 thì có con 90 nổ hai nháy này. Đấy, lô tô hai nháy ngày nay có khá là nhiều nhỉ. Chúng ta có con 12, chúng ta có 28, chúng ta có con 61, chúng ta có 76, 61, 76, con 90. Như vậy là nhiều con lô tô hai nháy lắm anh em ạ. Đấy, năm chú lô tô hai nháy ngày hôm nay 12, 28, 61, 76, 90. Đấy là những chú lô tô hai nháy ngày hôm nay nha anh em nhé những kết quả mà mình dự đoán cho anh em ở trên video thì à, anh em nên nhớ là những con số đấy là những con số tham khảo nhé ngày nay thì anh mình chốt cho em bạch thủ 26 trong thủ 3883 thì ngay chúng ta chưa hoàn thành này nếu có thể thì anh em có thể nuôi mình thêm một cặp 3883 nuôi thêm nuôi khung thêm một ngày thứ hai nữa nếu như mà anh em thích cặp này thì anh em có thể nuôi khung thêm ngày thứ hai nữa đó là ngày mùng 4 mình thì mình sẽ bắt cho anh em à, theo từng ngày một cho nên là mình ngày mai thì mình có một cái đường cầu mới tham khảo cho tất cả anh em Đường cầu của chúng ta thì à, mình nghĩ rằng là anh em nên biết và nên lựa chọn bởi vì là đường cầu này ngày mai thì mình thấy là nó rất là ổn và tỷ lệ thành công nó rất là cao Cho nên là anh em mà trùng cầu thì anh có thể xuống tiền cho mình nhé. Bạch thủ là con 19 này, xong thủ lô tô. Nó là cặp 2772 cho anh em có thể là yêu mến, có thể lựa chọn này. Còn dàn đặc biệt đầu đuôi thì mình sẽ bắt cho anh em à, chạm mà 3 và chạm 6 nhé, 3 3 chạm 336 vì cặp rút gọn nó là 3663. 31 32 này 38 34 Chúng ta có 61 62 64 và 67 Đấy Đấy là nhà dàn rút gọn của mình Dàn rút gọn à, cho ngày à, mùng 4 tháng 5 nhé Nhà đặc biệt rút gọn này còn lô và bạch thủ và song thủ thì mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ 19 và song thủ 2772 cho anh em lựa chọn Đấy, anh em trùng cầu kết cầu thì anh em xuống tiền cùng mình nhé không trùng cầu không kết cầu anh em dừng mức tham khảo thôi và trước khi kết thúc video này thì anh em vui lòng để lại cho mình một lượt like và hãy nhớ là đăng ký lại kênh để nhận những được cầu những con số tham khảo mà mình chốt cho anh em mỗi ngày trên video nhé đặc biệt lưu ý một điều là những con số trên video không phải để chơi to quất lớn cho nên anh em thật sự cân nhắc trùng cầu kết cầu anh em xuống tiền không trùng cầu không kết cầu anh em dừng mức tham khảo thôi nhé được chưa Bây giờ xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai